Welcome to Ốc Ngố Channel Quạt quạt quạt quạt Đố anh em biết mình đang ở đâu Đố em biết anh đang nghĩ gì Đó Thì hôm nay á, là cái buổi à, quay video của ốc ở ngoài trời à, Anh em thấy à, thật không Nhìn nó khá là thật đúng không Tại vì ốc đang ở à, một khu rừng Đó à, Camera thì nó hơi lắc lắc anh em thông cảm nha vì mình không biết tại sao ờ, cái này nó không được tối ưu hóa cho lắm nhưng mà hôm nay á là do nghe nói là có ngày lễ gì đó mà phải đi vô gần nữa ngày lễ săn thỏ mọi người à. mà săn thỏ ban đêm nên là mình thắc mắc là tại sao là phải đi săn thỏ ban đêm tại vì ban ngày thỏ nó mới xuất hiện vô lý thật sự hay là lại gặp cái vụ mà con thỏ hút cỏ trong cái phần trước uh, mình làm nếu anh em nào chưa xem á anh em thể xem cái cái, con thỏ đó nhá đó chắc đó là lý do tại sao mà mình phải đi săn à, nhưng mà mình nghe cái gì đó à, tốt nhất là gọi là hãy quay xe rồi chúng ta quay xe tí mọi người nhé chứ mình không biết tại sao mình ờ, đang đi mình nghe cái tiếng gì đó là lạ giống như là còi hú nên là mình quyết định quành đầu xe lại mình không làm gì nữa mình lại sẽ đi tiếp tục sẽ đi kiếm đĩ thỏ hút cỏ kia anh em có nhớ con thỏ hút cỏ và mà con hổ không à, thì mình sẽ để link ở bên dưới dành cho những ai mà chưa xem về cái tập đó nhé ok thì bây giờ mình đang đi trên đường thì nãy mình nghe tiếng gì đó kỳ kỳ lạ lạ mình không biết tiếng gì vẫn đi hoài vẫn không thấy đâu vẫn không thấy gì đặc biệt mọi người à thì uh, chúng ta đã đi qua tới cái chỗ uh, khá là rộng rồi cái gì vậy mình đã nghe gì vậy khoan wait a minute ôi cái gì vậy ôi ôi no please ui the fuck từ đâu á ôi à nãy giờ trời ơi gặp lại người quen Series Hen mọi người à Mọi người còn thường gọi là SCP 6789 Nó nó là bên SCP săn bóc thôi mọi người nhé Săn bóc thì đó chỉ là bài để kiểm duyệt thôi Chứ ờ, còn chưa có chính thức lên Đó Trời ơi mẹ làm tôi hết hộp Nãy giờ tôi cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra không Trời ơi là trời Oh my god à, Anh muốn gì Bây giờ muốn sao Ờ, tí mà chắc nó mở nhạc sàn hay là nó quậy anh bảnh rồi chắc chết với tôi nhưng mà theo tôi đánh giá nhá thì âm thanh của con game này á, nó chỉ ờ, rơi vào cái lo hú đó thôi nó sẽ không có những âm thanh khác không có nhiều âm thanh không phong phú bằng cái ờ, con game mà phiên bản kia có lẽ là giọng nói mình hơi nhỏ vì cái miệng kia nó bô hơn mình cái miệng kia mẹ nó to quá ui ui ui ui ui hai con á Ít cái Thôi tôi đi chết đây mọi người à Không thấy tôi không Ah, no, please. Don't kill me. Ủa, rồi à, sao mọi người? Tự nhiên nó đưa mình ra đây luôn nè. <laughs> thế là mình chết rồi à? à. Thôi chúng ta sẽ vô lại một lần nữa nhé mọi người. Ok. Yeah lại là mình đây mình lại trở lại một lần nữa xem là chuyện gì xảy ra tại sao mà mình bị ờ, văng khỏi game hay đó là cái kết mà tác giả muốn hướng tới có thể đó là một cái kết thường á à, gọi là cái gì nhờ à, người ta làm biến làm cái kết ấy người ta sẽ làm cho game tự tắt luôn đấy anh em thấy thông minh không thực sự đó là một cái sự thông minh tột độ ấy à, dữ dội chưa thì mình sẽ lại à, kiếm lần này mình sẽ cho anh em ngắm rõ ràng hơn và mình coi sẽ bị bắt thì nó sẽ như thế nào rõ ràng là có hai con series hen trong đây mọi người nhá chứ không phải là một con đâu mà là tới hai con lận cơ nên nó hơi à, cảm thấy hơi à, vô lý và game này được sử dụng là in guild nên nó khá là lắc lắc cực độ luôn á đây một con nhé anh em xem kỹ nhá đây chính là một em Đấy Một em rồi Bây giờ mình quay đầu là bờ nè Mình quay xe một lần nữa Ok Ok chúng ta đã đến với gặp con thứ hai rồi này Đây con thứ hai đang trước mặt Nhưng mà mình đảm bảo với anh em là Ủa chết mẹ mình lạc lối giữa rừng mẹ ơi đây, đây, đây, đây Mình đã gặp con thứ hai thì theo mình một tí là mình sẽ bị chặn hai đầu mọi người ạ à. đây anh em thấy không mình đã bắt đầu chạy nha tí mình sẽ bị chặn hai đầu mình chả biết nên phải làm gì với cuộc sống này đấy thằng kia lại tiếp tục bên đây bây giờ mình cứ hoành lại hay đi hoành đi đâu nữa thì mình vẫn gặp thôi nên thôi chúng ta sẽ ngắm cận cảnh một lần nữa rồi sẽ nó xem nó sẽ làm gì với mình là sẽ được endgame yeah yeah yeah yeah yeah yeah chưa ai thấy ờ, được chết mà vui như tôi không để mình ờ, hạ cái miệng nó xuống các anh em ạ à. đây mình sẽ ờ, chiêm ngưỡng cận cảnh đây tôi thắc mắc tại sao nó chạy chậm lắm luôn á mọi người nó vẫn rất rất rất là chậm ờ, nó đi nó đi bao giờ mới tới tôi mọi người cho mình hỏi bao giờ thì nó mới đi tới mình được holy shit rất là gần rồi mọi người ạ à. gần nữa được không mình gần nữa thử nha càng gần sẽ càng nhiều hiệu ứng mà tiếng nó càng to nhưng mà nó bị lỗi rồi Đây Ôi mình đang thấy một cái một một, một, một, một cái gì đó ở trên màn hình của mình Wow Wow Wow Mình đang bị chảy máu Mình đang bị chảy máu vì mà cái kia mọi người à Vì tiếng của nó phải liền Tiến cần thử xem sao oh! <laughs> Mỗi lần chạm vào nó là bị văng game mọi người ạ à. No Why Tôi cần một cái kết Thật sự tôi cần một cái kết Video này kính gửi đến à, anh tác giả Mong anh tác giả sẽ làm cho tôi một cái kết một cái kết thanh niên ờ, khi đụng với Series Hand sẽ bị cái gì đó hoặc là một cái hiệu ứng nào đó nó wonderful hơn đó là bị kích ra khỏi game nhá và nếu anh em thấy ờ, tập này hay để lại một like một subscribe cho kênh và mình sẽ cố gắng ra scb đều đặn hơn và sắp tới mình sẽ sub cả tiếng anh để mình mở rộng thị trường mọi người nhé mọi người ờ, nào mà có tiếng anh giỏi giỏi có thể đóng góp ý kiến vô cái phần sub của mình cảm ơn mọi người tại vì mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ